Thân chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với buổi hướng dẫn đào tạo đấu thầu qua mạng. Trước khi sử dụng hệ thống đấu thầu qua mạng, các anh chị cần phải lưu ý một số vấn đề sau. Hệ thống đấu thầu qua mạng chỉ hoạt động được trên trình duyệt Internet Explorer phiên bản 6, 7 và 8, không hoạt động được trên các trình duyệt khác như Google Chrome hay là Firefox. Hệ thống đấu thầu qua mạng được đặt tại địa chỉ http 2 mua sắm công mpi gov vn khi sử dụng hệ thống các anh chị phải lưu ý cài đặt gói phần mềm bảo mật kèm theo của hệ thống đối với mỗi máy tính lần đầu tiên truy cập vào hệ thống. Hệ thống sẽ có khuyến cáo nhắc nhở, yêu cầu các anh chị cài đặt một gói phần mềm bảo mật. Chúng ta kích vào chọn nơi cài đặt gói phần mềm bảo mật. Chọn Install để cài đặt gói phần mềm bảo mật này. sau khi hoàn thành việc cài đặt gói phần mềm bảo mật các anh chị hoàn toàn có thể tiến hành việc đăng ký một tài khoản chứng thư số trên hệ thống đấu thầu điện tử trong khuôn khổ buổi hướng dẫn ngày hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn các anh chị thao tác đăng ký một tài khoản người dùng B10 thầu trên hệ thống đấu thầu điện tử các anh chị kích vào mục đăng ký ở phía trên. Hệ thống đấu thầu qua mạng có hai đối tượng sử dụng, đó là bên mời thầu và nhà thầu. Các anh chị chọn mục bên mời thầu. Đây là thỏa thuận sử dụng đối với bên mời thầu. Khi tham gia vào hệ thống đấu thầu điện tử, bên mời thầu phải tuân thủ theo một số trách nhiệm như sau quản lý mật khẩu và chứng thư số của mình, đổi mật khẩu hoặc hủy chứng thư số trong trường hợp bị lộ mật khẩu, tuân thủ thông tư số 17 2010TT BKH ngày 22 tháng 7 năm 2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung thông tin đăng tải lên hệ thống các anh chị chọn mục đồng ý với thỏa thuận này sau đó chọn mục tiếp tục Hệ thống sẽ xuất hiện cửa sổ hướng dẫn quy trình nghiệp vụ đăng ký bên mời thầu. Các chị có thể đọc để hiểu rõ chi tiết quy trình đăng ký nghiệp vụ bên mời thầu trên hệ thống đấu thầu điện tử. Cơ quan khi đăng ký với vai trò là bên mời thầu trên hệ thống cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm 3 loại giấy tờ như sau. Thứ nhất là đơn đăng ký cấp chứng thư số theo mẫu đơn này sẽ do hệ thống sinh ra trong quá trình đăng ký thứ hai 01 bản sao công chứng quyết định thành lập của cơ quan đối với trường hợp đề nghị cấp chứng thư số lần đầu thứ ba 01 bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật toàn bộ ba loại giấy tờ này các anh chị gửi về địa chỉ phòng quản lý mạng đấu thầu cục quản lý đấu thầu bộ kế hoạch và đầu tư phòng 210 nhà B số 6 B Hoàng Diệu Ba Đình Hà Nội để xin cấp chứng thư số lần đầu Quy trình đăng ký B10 thầu bao gồm có 4 bước Bước 1 đăng ký B10 thầu Bước 2 nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số Bước 3 nhận chứng thư số Bước 4. Đăng ký người sử dụng chứng thư số Sau đây tôi sẽ thao tác ở bước 1 đăng ký bên mời thầu Bước 1 là bước các anh chị phải khai những thông tin cơ bản của đơn vị mình Các trường thông tin cần phải khai báo bao gồm tên cơ quan đầy đủ tên cơ quan viết tắt, tên cơ quan tiếng Anh, mã số thuế, số đăng ký kinh doanh, phân loại trực thuộc, tỉnh thành phố, địa chỉ, số điện thoại, vân vân. Thông tin tiếp theo, các anh chị phải khai báo là thông tin người được giao phụ trách bên mời thầu. Bao gồm tên người được giao phụ trách bên mời thầu, số chứng minh thư nhân dân, phòng ban, số điện thoại, địa chỉ mail. Cuối cùng là thông tin của người đại diện pháp luật Số chứng minh thư nhân dân Bây giờ tôi sẽ tiến hành nhập thông tin ở mục tên cơ quan Các anh chị lưu ý những trường thông tin có dấu sao đỏ là những trường thông tin bắt buộc phải nhập. Những trường thông tin không có dấu sao đỏ là những trường thông tin không bắt buộc phải nhập. Tiếp theo tôi sẽ nhập trường thông tin mã số thuế. Các anh chị lưu ý nếu bên mời thầu không có mã số thuế thì các anh chị tích vào nút chọn ở đây để hệ thống tự động sinh mã số thuế cho các anh chị nếu đơn vị chúng ta có mã số thuế thì chúng ta sẽ nhập vào ô mã số thuế tiếp theo đến trường số đăng ký kinh doanh nếu bên mời thầu không có số đăng ký kinh doanh thì hãy chọn nếu bên mời thầu có số đăng ký kinh doanh thì các chị chúng ta nhập vào ô ở đây trong trường hợp này tôi giả định bên người thầu không có số đất kinh doanh thì chọn mục sau đây tiếp theo đến trường phân loại trực thuộc các chị chọn một trong các tùy chọn sau cơ quan trung ương cơ quan địa phương doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp địa phương tổ chức hành chính sự nghiệp tổ chức phi lợi nhuận ở đây tôi chọn là cơ quan trung ương tiếp theo đến mục tỉnh thành phố các anh chị chọn tỉnh thành phố tương ứng với đơn vị của mình tiếp theo ở mục thông tin tập đoàn tổng công ty các anh chị chọn tập đoàn tổng công ty của đơn vị mình trong trường hợp không thuộc tập đoàn hoặc tổng công ty nào các anh chị có thể bỏ không nhập tùy chọn này tiếp theo ở mục bộ ban ngành chúng ta chọn mục bộ ban ngành tương ứng với cơ quan đơn vị của mình tiếp theo ở trường thông tin địa chỉ các anh chị nhập địa chỉ của đơn vị Tiếp theo là trường thông tin số điện thoại. Số fax. Địa chỉ trang web nếu có. Tiếp theo các anh chị nhập các thông tin của người được giao phụ trách bên mời thầu. Tên của người phụ trách. Số chứng minh thư nhân dân của người phụ trách. Phòng ban số điện thoại số fax số di động và cuối cùng là địa chỉ mail tiếp theo các anh chị nhập thông tin đăng ký chứng thư số tên của người đại diện pháp luật đây là lãnh đạo đơn vị giám đốc và thủ trưởng của đơn vị số chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật sau khi nhập đầy đủ tất cả những thông tin các anh chị kích vào mục đăng ký bên mời thầu hệ thống xuất hiện thông báo lưu thông tin cơ bản của bên mời thầu các anh chị tích vào mục ok để lưu thông tin hệ thống xuất hiện thông báo bạn phải chắc chắn lưu giữ các thông tin như mã cơ quan, số đăng ký kinh doanh và mã phê duyệt đăng ký. Ba thông tin này đã được lưu trong đơn đăng ký bên mời thầu. Đây là đơn đăng ký bên mời thầu các anh chị in đơn này ra xin chữ ký và đóng dấu của người đại diện luật để hoàn thiện bộ hồ sơ gửi cho cục quản lý đấu thầu xin đăng ký chứng thư số lần đầu trong đơn đăng ký bên mời thầu có 3 thông tin mà các anh chị chúng ta phải ghi nhớ đó là mã cơ quan số đăng ký kinh doanh và mã phê duyệt đăng ký. Sau khi lưu các thông tin mã cơ quan, số đăng ký kinh doanh và mã phê đăng ký, các anh chị chuyển sang bước 2 là bước nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số. Ở bước 2 Hệ thống yêu cầu các anh chị nhập ba mã là mã cơ quan, số đăng ký kinh doanh và mã về đăng ký. Các anh chị lần lượt nhập ba mã này vào ba ô tương ứng. Ở đây tôi chọn thao tác copy mã cơ quan từ đơn đăng ký bên mời thầu Tương tự số đăng ký kinh doanh Tương tự mã phê duyệt đăng ký Sau khi nhập đầy đủ ba trường thông tin là mã các quan, số đăng ký kinh doanh và mã phiếu đăng ký. Các anh chị chọn mục tra cứu để tra cứu tình trạng đăng ký của mình. Hệ thống thông báo trạng thái tiến hành đang chờ phê duyệt. Lúc này, các anh chị phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ gồm 3 loại giấy tờ: đơn đăng ký, cấp chứng thư số quyết định thành lập của đơn vị hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc mã số thuế bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật một bộ hồ sơ đầy đủ gồm 3 loại giấy tờ như vậy các anh chị gửi đến cục quản lý đấu thầu bộ kế hoạch đầu tư số 6B Hoàng Diệu Ba Đình Hà Nội